Ăn trưa Thưa ba, thưa má, con đi à, Mở ngoặt ra là đi xem mắt á Dắt về cho má một nàng dâu xinh Tính gì thì tính em ơi ta ơi một tiếng là chung một nhà ta ơi một tiếng là chung một nhà Đến năm 86 để ý là mình ờ, quen là mình dưới cơ Không mà mình dưới cơ là mình bỏ chạy Sao vậy? Dưới cơ làm sao là làm sao làm mấy cô đó dữ dằn hay là đúng rồi dữ dằn ồ thấy bé này hiền lắm hiền lắm tám mươi tám sáu rồi lớn hơn 6 tuổi mà làm gì mà sợ người ta gì đứng cơ đứng cơ hay không sợ là con sợ người con gái là dữ thôi á thì đàn ông sẽ mất đi cái ờ, tính ờ, đàn ông ừ. Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Hẹn ăn trưa. Xin cảm ơn nhãn hàng cốt súp heo của Quốc Việt Food đã đồng hành cùng với chương trình và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với à, hai nhân vật một nam và một nữ ngày hôm nay Tường sẽ ra và đưa bạn nữ vào quý vị nhé rồi mời em đây vào ghế nha bên trái rồi ngồi xuống Tường sẽ mời hai bạn bỏ mặt nạ ra nha phép đôi khí được được chứ giờ không đeo không thấy đường sao nói chuyện ha phải thấy đường chứ bây giờ mình sẽ giới thiệu trước nha bạn tên là gì À, mình tên là Tâm, hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh, quận yeah. 11 à, Mình đang làm ờ, kỹ sư kinh doanh à, mảng máy móc cơ khí Làm văn phòng hay là cái là làm ngoài công trình? À, làm kinh doanh như là đi bán máy móc cho các cái doanh nghiệp, nhà máy oh. rồi. Tâm là năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em sinh năm 1980 Ê, Hiện tại mình đang sống với ai, sống ở đâu? à, sống với mẹ ở quận 11 Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? À, điểm mạnh của mình là thông minh, hài hước Thông minh, hài hước, được, ngon Rồi, còn gì nữa không? Điểm yếu chắc có vẻ là hiền quá hay sao? Hiền là sao chưa hiểu? Hiền, hiền lành sao dám hài hước hài hước một cách dễ thương thôi chứ vậy là chắc chỉ những người nào mà mình quen mình thân thôi mình mới hài đúng hước rồi. Mới, đúng không đúng rồi trong công việc thì mình bộc phát ra mình thể hiện bên ngoài ra mình thông minh mình giỏi giang dạ. nhưng mà hiền như vậy là đối với những người lạ những người mới gặp là coi chắc là ờ, đối với nữ là ngồi ngu luôn phải không dạ. thật ra có nhiều chàng trai tham gia chương trình này cái gì cũng được hết có tội mỗi tội rụt rè không có chịu chủ động là bạn gái không có bấm nút thông minh là nói ít hiểu nhiều đồng ý đồng ý rồi chào em gái rồi em tên gì Ừ. Em tên là Anh Thư, nay em 35 tuổi Hiện em đang là nhân viên văn phòng của một công ty ở ờ, khu công nghiệp ờ, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Ồ, oh, ở Đồng Nai luôn, ở cái đoạn nào? À, em ở Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai Rồi bên đây lên đây quay hình là đi bằng gì lên đây? À, em Grab Ồ, oh, oh, vậy hết nhiêu tiền? 400 nghìn 400 nghìn thương ghê quay chương trình đi lên 400 đi về 400 ví dụ tối mình à, à, ghi hình xong cái mình hẹn hò mình uống cà phê ăn luôn. uống đồ xem phim luôn xem phim luôn là được phải không dạ ok ạ à. ok đằng nào cũng tốn 800 ngàn rồi nếu mà có bạn trai rồi là đâu có tốn nữa bạn trai trả đừng lo nhưng mà thương quá à trời ơi vậy đó hả à, ủa dưới đó lên đây làm mất bao nhiêu cây số cơn nha 50 phút đến một tiếng ạ à 50 phút một tiếng thật ra cũng không có quá xa thế mình có ngại quen bạn trai nó nó nó hơi ờ, khác tỉnh vậy không không ạ quan trọng mà là hai bên uh, quan tâm nhau và uh, tìm hiểu nhau thì ừ. Ờ, cái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì em dạ điểm mạnh của em là em uh, uh, tự lập uh, lạc quan em biết nấu ăn và dễ biết quan tâm chia sẻ ừ. còn điểm yếu của em là em cũng hơi rụt rè hơi đỏ mặt à, thì thấy mặt em có đỏ <laughs> à, ờ, đổi mặt dễ thương mà thật ra phụ nữ á, mà có hơi rụt rè hơi ngại một chút cũng không sao thí dụ giờ bạn gái ở xa vậy rồi mình có ngại không ừ, hai tỉnh cũng lân cận mà đâu có xa lắm nhưng mà mỗi lần cổ lên đây thăm em cổ tốn 800 ngàn tiền taxi còn bây giờ bao lâu thì em chạy xuống em thăm cổ được một lần thì tuần cũng đi ờ, chắc hai lần này nói nha hứa nha ừ một, một lần hai lần là được đi xe buýt ừ em đi gì kệ em miễn lần từng hai lần em tới em có mặt ở nhà bạn gái rồi đi chơi với bạn gái là được rồi ở hồi đó chị ở biên hòa chị ở biên hòa 5 năm mà chị thấy hình như biên hòa toàn người công giáo không á nha dạ vâng em cũng đạo công giáo ồ oh, vậy hả em hy vọng anh cũng sẽ là người đạo công giáo sao anh anh đạo gì anh cái gì tự nhiên tôi hỏi đạo gì nó banh banh chân ra vậy ờ mình cũng đạo công giáo luôn mình nghe rất là mừng à mà mừng là coi như đổi thế ra đây vậy đó hả đúng rồi mở cởi mở à vậy là may mắn rồi nghe đồn em cũng có tài xuất khẩu thành thơ ca hát đồ có bài thơ tức Ờ, cảnh lửa là sinh sinh sinh tình. sinh tình đó à dễ thương rồi em hôm nay hẹn hò ăn trưa thưa ba thưa má con đi à, mở ngoặt ra là đi xem mắt á dắt về cho má một nàng dâu xinh tính gì thì tính em ơi ta ơi một tiếng là chung một nhà ồ oh, mấy đêm mới làm được bài thơ này vậy đâu có lâu ngay tại tại lúc đó luôn á à vừa nghe được báo là thơ tới ghi hình cái là là là, là làm bài thơ liền ra bài thơ liền luôn hay ha kiểu như ừ tiếng là có con dâu luôn hả nói nghe nè ví dụ nãy giờ mình có cảm nhận gì với cô gái bên này chưa có có, có sự rung động sao xuyến gì chưa có giờ mình làm bốn câu thơ về cổ được không <laughs> không ơi cổ <laughs> sao ta ước gì ta cưới được nàng xây hồ bán nguyệt cho ngàn rửa chân Ủa, câu, này của, câu này của người ta chứ câu này của ông đâu ông có sáng tạo gì đâu bậy bạ hôm nay được gặp em rồi đồ gì đó chẳng hạn vậy đó à. hay kiểu hôm nay đến ngày hẹn hò đến ngày ghi hình đồ gì vậy đó hôm nay gì ta hôm nay đến hẹn ghi hình đến hẹn ghi hình mà sao chưa thấy bóng hình của em các Tường chị ơi mở màn cho em thấy nàng được không Chị ơi mở màn cho em thấy nàng được không Trời ơi được được Được rồi từ từ chị sẽ mở màn liền à, Tình trường của em sao mình trải qua mấy mối tình này nè Trước đây em cũng trong uh, mối quan hệ tìm hiểu khoảng 4 đến 5 mối tình ừ. Vậy là toàn là những mối quan hệ tìm hiểu tìm hiểu chứ chưa có người nào là một cái mối tình chính thức là chưa có hả Ồ là chỉ dừng lại ở mức độ vụ hẹn hò nhau từ năm bảy lần 10 lần là maximum rồi là thôi là chia tay dạ sao khó dữ vậy là không là do là mình không hợp với người ta hay người ta không hợp với mình hay là như thế nào chưa có cảm xúc em có khó tính quá không em nghĩ là em không khó đâu con người của em mong muốn là người như thế nào à, gặp được người đó sự rung động có cảm xúc cho em cảm giác an toàn và em không thích người uh, gia trưởng ừ. vũ phu vô tâm đó chị gia trưởng vũ phu vô tâm rồi uh, về ngoại hình thì mình có yêu cầu gì không tiêu chí như thế nào à, cao hơn em là được thôi Em là sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 86 86, sao có có tuổi hay gì mà hỏi <laughs> Hả? Hợp không? Tuổi dần à. Cao số ha Có đi coi bói gì không? Dạ không ạ Không hả? Nói chứ bên đạo không có tin mấy cái đó Vậy sao hỏi tuổi chi vậy? mà cũng ờ, hơi nhộn nhộn. sao vậy sợ tuổi dần hả sợ tuổi dần lý do tình trường sao bộ có quen cô nào tuổi dần rồi hả tại vì cũng thú thật là tình trường thì ờ, nói chung là đến giờ thì cũng ờ, tiếp xúc với nhiều cô gái ừ. mà hôm nay nói <laughs> không biết là sao. nói đó có tụi mình có sao nói vậy thật lòng mà năm tám sáu để ý là, mình ờ, quen là mình dưới cơ không mà mình dưới cơ là mình bỏ chạy sao vậy dưới cơ làm sao là sao là mấy cô đó dữ dằn hay là đúng rồi dữ dằn ồ thấy bé này hiền lắm hiền lắm mười tám sáu rồi lớn hơn 6 tuổi mà làm gì mà sợ người ta dưới cơ lúc gái sợ là con sợ người con gái là giữ thôi á thì đàn ông sẽ mất đi cái ờ, tính ờ, đàn ông ừ con này có rụt rè lắm mà nãy chị nói rồi đó yểu điệu thục nữ thì quân tử nó hiếu cầu đúng rồi đúng không giống như chị với làm cái chạy nè đúng không chứ còn chị nhìn cái hồi chạy mất tiêu đúng rồi chạy mất tiêu luôn rồi nhưng mà tại sao em là cũng 41 tuổi nè chị thấy tướng tá cũng phong độ công việc dạ. mọi thứ ổn định tại sao giờ này vẫn chưa có cô nào là lý do gì chắc cũng ờ, kén ngoại hình đó. nhưng mà nói chung là cái cái cái cái mà quyết định là là cái ờ, cảm xúc á khi mà mình tiếp xúc với người kia mình có thân thiện là mình có cái sự chia sẻ với nhau hay không thì ờ, mình mới tính được cái chuyện tương lai ngoại hình là ngoại hình sao mình có cái tiêu chí như thế nào à, ngoại hình thì ờ, à, bủng mỉm bấm mít dễ thương <laughs> ủa thích mũm mỉm hả à, thích tròn trịa hả dạ ồ mình trải qua mấy mối tình rồi dạ cũng ờ, vài mối tình ờ, chính thức thì ờ, hai mối tình mối tình gần đây nhất là cách đây uh, 6 năm gì mối tình gần đây nhất mà cách đây 6 năm còn gần đây không kể tại cũng đi làm nhiều cho nên là đi công tác suốt là không có cơ hội để gặp cha rồi bây giờ nếu mà có bạn gái nữa là có thời gian rồi để xăm ừ, tìm hiểu bạn gái không dạ có ngày thứ bảy chủ nhật có hai ngày cuối tuần à là cũng có chứ tự nhiên nói không không có thời gian không, lúc trước được? thì bận lúc trước thì ờ, vô công ty của công ty của đức thì nó hơi áp lực xíu nên đi công tác suốt ờ, tại với coi luôn cả thị trường ờ, nam bắc cả việt nam luôn nên là, là, lâu lâu là phải ra hà nội ở một tuần là bây giờ là ít đi rồi giờ là ít đi qua công ty khác là ít đi rồi coi trong thành phố hồ chí minh thôi bây giờ bớt bớt cái bỏ bớt bớt treo cái giá bớt bớt xuống chứ đâu, kén, đâu có giá kén hoài kén nữa là ế luôn á là mấy mốt cha già con mọn em gái có hình không cho chị mượn coi trời ơi hình nóng to dữ vậy trời ơi mỏng mỉm múp míp đó ba cô có một cô lựa cô nào đó lựa đi cái gì bắn súng rồi ghê vậy một hai ba anh lựa đi mình có cảm nhận hôm nay mình đang nói chuyện với cô nào không cô đầu tiên có vẻ lớn tuổi nhất trong ba cô này chính xác luôn á có vẻ là chính xác tại thấy cô kia cổ cười cô kia cũng cười trời ơi ngồi nói chuyện cô này mà đĩa cô ngoài kia nữa thiệt tình anh nào dạ rồi ba anh ba cây súng luôn đó về không em nghĩ là anh này tại sao chọn anh đó dạ linh cảm thôi trời ơi rồi hơi cán giữ tấm hình giữ nguyên tấm hình để tôi mở ra coi coi linh cảm đúng không nha linh cảm mở cửa trái tim ai sai bị phạt nha hay quá ha vậy là em sai em sai rồi giờ em bị phạt gì phạt cổ cái gì cổ chỉ cái anh cái bơ anh này nè anh bìa bên đây nè à thích anh bìa bên này hả ừ hơi buồn xíu thôi mà anh nói giờ có vợ chưa anh nó đi mỹ rồi chết rồi rồi xong luôn em ơi kéo leo cuộc tình rồi giờ bị phạt sao đây à thôi tha cho em không ảnh chứ đâu phải chị à, anh có chịu tha không tha em dân tha em dân thay em đi <laughs> thay em đi anh có làm gì đâu mà thay em đi đâu ờ. thay em đi rồi được chưa thôi được rồi trả hình đi chứ cầm hình coi hoài vậy rồi giờ cái này sao đây à dạ đến với chương trình em có món quà nhỏ tặng anh ạ à một chiếc em. Ờ, ờ. khăn à. tròn cổ ạ à. à cảm ơn dạ. em gì hy vọng mà giáng sinh này anh ấm hơn những giáng sinh trước ủa dạ hả hồi à, xuống coi cái gì vậy cái gì mà giáng sinh ấm hơn vậy chị tò mò lắm lấy cho tôi coi coi à, lấy quà rồi anh, đi, ngồi xin phép uh, lấy quà của em ra luôn nha rồi em có biết ý nghĩa tặng khăn là gì không bắt anh luôn á em chỉ nghĩ là cổ. ấm áp thôi chị ạ phải tặng khăn là ý nghĩa quan trọng lắm đó choàng vô cổ là Đúng bắt rồi. luôn á bây giờ choàng không choàng thì choàng vô đi bây giờ ta tặng mình cho nó ấm thì mình cũng phải choàng vô một cái ghi hình coi nè trời nếu mà nhưng mà sao được người kia mà choàng nữa thì lại càng đó em hơn. qua choàng chứ đi 800 ngàn tiền taxi lẫn qua choàng đi cô đi cho người ta thấy eo co tướng tá đồ cũng có da có thịt nha tròn trịa nha ủa muốn khăn em em chàng uh, em cần sơi em tròn sơ ạ tròn mà tròn sơ nữa quấn lại cho ảnh ấm chưa cho ảnh ấm luôn trời ơi giống gì như chú ba ở quê miền tây quá vậy trời sao ờ, ừ, vậy cái khăn rằn rồi mà bảo quấn cái kiểu giống như là hiểu không chú bãi ở dưới quê á thì bởi vậy mới nói để thử coi xem sao em chưa có kinh nghiệm chị ơi trời đất ơi thôi kệ tấm lòng người ta dù sao người ta cũng không có tình có ý đi lên đây rồi bây giờ thì quà của chương trình dành tặng cho hai bạn là một buổi ăn thân mật để hai bạn trò chuyện tại hẹn ăn trưa mà phải có ăn chứ rồi bây giờ chị tường mời hai bạn nãy trao đổi anh thấy anh à, em thấy anh nói là anh khó tính vậy thì à, đâu anh đâu có nói khó tính đâu à, anh hơi kém à. à, sau khi gặp em thì anh thấy em sao thấy em hả thấy em sao có phải là tiếp người của anh không thấy em dễ thương mà không biết có dễ à có hiền không á à, dễ thương mà không <laughs> biết có thương đó. dễ không à, dạ. em tưởng anh lo lắng về cái vấn đề mà sợ em giữ tại sao anh cứ nghĩ là tuổi cọp là phải giữ tại thường tuổi sao người như vậy đó nó đùa hơi chứ thật ra thì thực tế thì cũng phải tùy người phải ờ, tìm hiểu Tức là hai người phải ờ, đi tìm hiểu với nhau trước khi đến hôn nhân dạ. đó, nên là qua quá trình tìm hiểu thì mình sẽ hiểu được tính cách của nhau rồi ờ, sở thích rồi quan niệm sống thì ờ, sau những cái đó thì mình mới ờ, quyết định là về chung một nhà thì không biết em nghĩ sao à đúng đó là quan điểm của em mình phải tìm hiểu trước à tìm hiểu trong bao lâu em à cái đó là không có một tiêu chuẩn nhất định anh ạ không tiêu chuẩn luôn em nghĩ không có một tiêu chuẩn nhất định khi mà mình gặp gỡ nói chuyện ờ, trao đổi tìm hiểu có thể là một tháng hai tháng hoặc là năm hai năm anh là anh định là ra riêng anh cưới em luôn rồi <laughs> Vậy anh cu đoán đi anh <laughs> Mời anh uống nước À mời em uống nước Ồ hình như cái món của em là khác cái món của anh à Dạ Món của em là ba rọi Ba, ba rọi xin mắm ngò à. Dạ Mình thử ờ, mở ra mình ờ, thưởng thức xem như thế nào Món này cũng lạ Canh bí nụ nhồi tôm thịt Trà vải Trà vải Thơm quá này phải dành cho nữ mới đúng á à em trà thích sữa. em thích cái này trà vải hoa hồng à vậy hả trà sữa là cho phụ nữ lại ờ, em bé uống anh không thích sao hả? cho mình uống gì vậy là anh không thích hả à không phải là không thích mà là nó không hợp tuổi <laughs> em có nghĩ đến ờ, đến đến đến ờ, khi nào thì sẽ về gặp bố mẹ em mọi thứ đều phải có giai đoạn chứ anh ủa nhưng mà xa xa vậy rồi rồi em có có ngại không theo anh nghĩ là từ chỗ anh mà về đến đâu ờ, à chỗ, à, chỗ em chỗ nào nhỉ à chỗ em là gần bixi không dạ gần rất te gần rất te bixi đi xuống chút xíu hình như là một, hơi ờ, ờ, tiếng rưỡi tiếng rưỡi nếu mà đi xe buýt thì tiếng rưỡi chạy hơi lâu tại vì nó còn ghé chạm này nọ thôi em bốc trước quan điểm của bạn về quan hệ trước hôn nhân anh bốc anh đọc luôn hay là không em <laughs> em bốc. trả lời luôn hả à, em trả lời luôn là tới anh em thực ra em ờ, cũng không thích và không hạnh là không thích và cũng không hạnh là không đồng tình với quan điểm này quan trọng là tình cảm giữa hai người dành cho nhau như thế nào dành cho nhau như thế nào là sao dạ. cụ thể ý là đủ uh, sâu đậm như thế nào sâu đậm cụ thể hơn nữa mình có cảm giác an toàn với người ấy không à, như thế nào thì là an toàn đối cho em à dạ người ấy có thực sự dành sự quan tâm và tình yêu cho mình hay không cũng à. như là một cái công việc ổn định để à. um, mình có thể uh, dựa vào nói món ăn hoài hết thời gian rồi em là em đang sợ anh khó quá tôi vô tôi không có cho ăn nữa đâu ăn hoài nãy giờ lắng nghe cặp đôi này ở ngoài tôi ở ngoài chứ tôi cũng nhiều chuyện chứ bộ tôi ngồi tôi cũng ráng hóng tôi tôi nghe thì thật sự là thấy hai bạn là những người trẻ mà rất là năng động rất là tự tin thoải mái nãy giờ không thấy ai rụt rè hết nha thật là trên sự bất ngờ của chị á tại vì thường thường là ít có cặp đôi nào mà nó tự nhiên thoải mái nói chuyện như vậy lắm ở đây mình cảm thấy một cái phong cách nó nó rất là nhẹ nhàng thấy nó rất là dễ gần gũi giống như mình mới gặp lần đầu mà giống như kiểu đã gặp nhiều lần rồi vậy đó chắc tại choàng cái khăn vô nó ấm hay sao á ha chứ bình thường là thấy hai bên sẽ rụt rè rồi này kia cái nó cũng mở và nó cũng có coi cái những nó nó cũng nó vừa truyền thống mà nó vừa cũng hiện đại cái gì nó cũng tùy tại vì thật tại thật ra 100 cô lên đây ngồi mà ai hỏi về chuyện sống thử là điều là em không muốn em muốn chịu em muốn muốn nhưng mà cô bé trả lời rất là hay mình cũng rất là thích cái cách trả lời như vậy mọi thứ nó là tùy cái gì nó cũng tùy người đàn ông hết mà hồi nãy em cũng có nói cái câu là em sợ những cái người tuổi dần là lấn áp mình hoặc là mình không có chở che được thì rõ ràng cô này cô nói mà ăn thua người đàn ông có nghĩa là được đàn ông mà người ta dựa vào được che chở cho người ta được thì người ta mới trao à, trao trao <laughs> rồi tôi dùng từ chính xác lắm mà được cái gài hàng tôi được không phải trao cái gì <laughs> trao cái gì ai biết cái gì cũng trao cái gì trao tình cảm à hôm nay em đi với ai dạ em đi với đồng nghiệp của em à, chào em em tên gì Dạ em chào chị Tường, em chào toàn bộ ekip và chào nhà trai Em là Hồng, em năm nay 30 à, tuổi, em là đồng nghiệp của chị Thư ừ, Em à, biết chị Thư bao lâu rồi? Dạ em biết chị Thư à, được 8 năm rồi ạ Trời ơi, đồng nghiệp mà làm tới 8 năm chung luôn hả? Như vậy Thư có tính xấu gì không em? Có tật xấu gì không em? chị Thư á, không... Trong phòng bọn em á, chị Thư không có tính xấu gì hết á Chị ấy là vui vẻ, hòa đồng và thân thiện với mọi người Chị ấy nghiêm quá nên là mọi người cứ né chị ấy ra không ạ? Ủa dạ? <laughs> đi làm nghiêm lắm hả <laughs> có ngày nào chị hay tao có tâm sự với em gì là ờ chị muốn lấy chồng sao sao hay là gì gì không dạ có như thế nào tâm sự cổ như thế nào <laughs> chị ấy muốn một người có thể chăm sóc quan tâm chị ấy trưởng thành nhưng mà vẫn có một cái gì đó là vui tính trời ơi đấy nhà trai chị với dọn nên tính. hôm nay em thấy anh ấy rất là phù hợp với chị đấy ạ sau này nếu mà hai anh chị đến với nhau á thì hai anh chị có có sống chung với bố mẹ anh, anh không ạ Ờ, khó quá có gì đâu khó có có là nó có không, nhưng mà anh dự định là sẽ ở riêng em à, thì đó tự nhiên khó trời câu đơn giản nhưng mà khó nhưng mà chị có chịu ờ, theo, theo chồng không có chịu lên sài gòn không dạ hôm nay ra đi thì chị ấy có quyết định rồi là à, có thể rồi. là có thể có thể theo anh được ạ ồ thôi bây giờ nè rồi ngồi nãy giờ nhìn lên khách quan thì thấy cặp này có ổn không em em có khuyên chị em là ví dụ có nên cho cơ hội hay không hay là có điều gì bất ổn không từ nãy giờ dạ em um, em thấy anh này cũng được á chị nên là em nghĩ là chị với anh nên cho nhau cơ hội với thế em nhân ra em cũng muốn gửi lời của các đồng nghiệp ở nhà á là chúc chị thư năm nay có gấu ok này cọp em phải chúc năm nay có sư tử rồi vậy á rồi chị cảm ơn em nha rồi cảm ơn em nhiều rồi sao bây giờ mình cái gì vậy giờ mình có ờ, món quà gì tặng chương trình đi nãy thơ rồi bây giờ mình nhảy nhót múa hát gì không ekip ekip sao ekip chuẩn bị có chuẩn bị gì không ekip có chuẩn bị gì không có nhạc giùm biết khiêu vũ không em dạ không chị chết cha rồi ra chết gì là giọt trước được không dạ. rồi giọt đi giọt đi không nhận cái tướng đeo khăn sang hết sức em dễ mà cái gì cũng có sự bắt đầu khi mà anh tiến thì em sẽ lùi và anh tiến cái chân nào thì em lùi cái chân đó còn cái chân còn lại thì giữ nguyên vậy là mắt em chỉ nhìn xuống chân anh thôi hả không bởi vì mới tập trước là để cho nó quen á dù anh chân phải trước thì em lùi em ý là chân phải trước thì em sẽ lùi chân phải hả không em lùi chân trái nãy anh nói rồi chân nào anh tiến thì em sẽ lùi cái chân tương tương à. tương ứng cha cha cha cha đó chết chậm chà chà đó đi tới đi lui như đi chợ vậy đó em em chỉ đi thôi qua rồi để em đi đi <laughs> cứ đi như đi chợ vậy đó để vậy đó hồi nhỏ chị ba chị dạy chị chị còn biết mà coi như là điệu đi chợ em cứ cha cha cha ma lít cái chồng già già em cứ ờ, đi vậy đó chị em cứ vậy là được à ăn thua mình tự tin thôi cơ vô bước bước tự tin lên mạnh mẽ lên lắc mông rồi qua đúng rồi đó cái tự tin lên là nhảy là lát nó vô rồi, điệu là đuối đi đừng nhìn dưới chân nữa xong rồi nó tới đây bắt đầu anh quay qua quay đồ dữ dữ quay đó rồi. xong cứ làm vậy vậy rồi anh lên chừng ba cái chủ nhật đi là đi ờ, nhà thờ xong ra đi ờ, vũ trường đi sàn rồi chừng ba vòng mà là biết à em cứ nhìn trên chân đó dữ chưa te te te được te được không te được không chỉ cổ te cái coi mình phải chỉ cổ chứ te sao quên mất tiêu rồi trời ơi trời trời te quên mất tiêu rồi hả te xuống vậy hả quên là phải coi lại google ờ rồi te cái tà té là sao nhảy nhảy đi nhảy đi nhảy đi nhảy nhảy nhảy nhảy hôm nay cô về cái ngày mơ cô đi đăng ký lớp tập nhảy này nha à, đi chợ điệu đàn rồi đó Đấy. Ú, bung tay rồi ra nữa ghê ghê ghê đó trời Ôi, cô này cũng lanh ghê quá. rồi ok không cô này lanh á được đó ha được gài gài được luôn ha được. thật ra là là mới lần đầu mà đi vậy là cũng được rồi rồi thôi bây giờ ngồi nhau nhìn nhau nghiêm túc nè mỗi người nói với nhau một câu nữa thôi rồi chúng ta sẽ kết thúc chương trình tại đây rồi em nói trước hy vọng ờ, sau buổi gặp mặt này thì chúng ta còn có những cái buổi hẹn hò dài dài nữa cái điều anh mong muốn nhất là có một cái kết quả đẹp để ờ, báo lên cho chị Cát Tường để mình còn quay tiếp chương trình ờ, vợ chồng son à, hồi nãy em cũng nói với anh rồi là anh cũng ờ, thuộc tiếp người như em mong muốn một câu ngắn gọn mà nó đầy đủ xúc tích thôi buông tay người ta ra đi ông ơi cấp nắm hoài rồi mời cả hai đặt tay vào nút bấm nhắm mắt lại nhé sau 3 tiếng đếm của chị tường nếu đồng ý hẹn hò thì bấm mạnh không đồng ý có quyền lấy tay ra một Ờ, như thế nào thì là an toàn đối cho em à dạ người ấy có thực sự dành sự quan tâm và tình yêu cho mình hay không cũng như là một cái công việc ổn định để um, mình có thể uh, dựa vào hai thì anh nghĩ là ở xa nhau thì nó cũng là một cái cái nó cũng là một cái ưu điểm và cũng là cái khuyết điểm nhưng mà nó, nó nhưng mà mình sẽ ờ, cân bằng nó thì ờ, tình cảm sẽ luôn luôn là nóng chứ nó không bao giờ là nó nguội lạnh ba hết thời gian bấm chưa bấm mạnh vô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 vì Tường muốn tạo điều kiện cho hai bạn thêm một lần nữa Hãy tặng nhau một cái nụ hôn nhẹ nhàng Kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp mặt tại chương trình Biết đâu sau này tôi ăn đầu heo thiệt Thì đây là những hình ảnh rất đẹp Tôi quay qua tôi nhìn để chứng kiến Mạnh mẽ lên Cọp không có cắn đâu lo Em ờ, Không có đâu em Trời đất ơi còn hỏi nữa Cũng không đâu không đi trời quà cho hai bạn nha đây gửi tặng cho em son